30 năm từ một điểm khởi đầu Nova Group không ngừng thiết lập những giá trị mới cho cuộc sống bừng sáng từ sự hợp lực phát triển 8 tổng công ty hệ sinh thái Nova Group tạo ra những sản phẩm vượt trội dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp mang đến giá trị hơn cả mong đợi cho khách hàng trở thành điểm kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt trong khát vọng vươn tầm quốc tế cùng kiến tạo điểm đến, kiến tạo đô thị, phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng sống cho gia đình Việt. Cùng ươm hạt giống tài năng, tạo hàng trăm ngàn việc làm, góp phần phát triển kinh tế địa phương, thúc đẩy kinh tế vùng vì một Việt Nam thịnh vượng. Chúng tôi là Nova Group, tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế hàng đầu Việt Nam. Nova Group cho cuộc sống bình sáng.